mà mình không thể nào mình giải thích được bởi vì là à, cái, mình mình đã để lại một cái vết nhơ ở trong lòng của người ta rồi nên là sau đấy thì uh, sau ờ, hai ba năm rồi thì mình có gặp và yêu một người con trai khác thì đó là anh Kalim mà mọi người cũng đã biết rồi đó trong những cái hành trình của mình hoặc là những cái câu chuyện của mình gần đây thì mọi người cũng đã đều biết đến anh Kalim rồi thì uh, mình rất là nói chung là mình rất rất là yêu anh Kalim á có thể là yêu hơn cái người đàn ông ờ, lúc trước của mình nhưng mà ừ, anh Kalim biết về những cái uh, chuyện đã từng xảy ra với mình về quá khứ của mình thực ra không phải là mình làm không phải là mình lập facebook hay là mình làm những cái chuyện như thế để mình đi lừa đảo đâu bởi vì thực ra là à, cái mình biết cái xuất phát điểm và những cái cuộc sống của mình nó không có được may mắn và có rất là nhiều những cái tổn thương ở trong quá khứ của mình và mình không muốn sống một cái cuộc đời như cái con người như vậy nữa mình muốn là một con người khác với một cái uh, cuộc sống khác một cái tên khác một cái cuộc đời mới nên là mình mới làm như vậy chứ mình cũng không có uh, lừa đảo gì uh, ở trên cái uh, cái cái Facebook này tụi mọi người biết là khi mà từ khi mà mình sử dụng nó thì mình mở lại nó mình comeback lại thì mình không có làm một cái điều gì sai trái ở trên đây hết thì uh, uh, chắc là bây giờ mình phải đi rồi mình không biết là khi nào mình sẽ quay trở lại để uh, mình tiếp tục mình kể những cái câu chuyện mà vừa rồi mình đã kể cho mọi người nghe á thì um, mình đang trên đường để đi về nhà của mẹ anh Kalim đi gặp mẹ của anh Kalim để nói chuyện đó phải uh, tạm biệt chút có thể là mình sẽ đi uh, mình không biết là khi nào mình lại trở lại nữa nhưng mà mình mong là mọi người uh, nếu có biết một đọc được có lỗ vô tình đọc được một cái gì đó hoặc là mọi người có biết cái gì đó về mình thì mong là mọi người hãy bỏ qua cho mình và tha thứ cho mình nha bởi vì thực ra là có thể mình không có thể giải thích được bởi vì mình đã sai nhưng mà ở ờ, trong một phút nào đó ờ, thì mình chứ bên trong con người của mình thì mình không có phải là con người như vậy và mình hy vọng là khi là một có một ngày nào đó mình quay trở lại thì mọi người sẽ lại tiếp tục ờ, tiếp tục đón nhận mình và những cái câu chuyện của mình cũng như là uh, mình hy vọng là cái clip này anh Kalim có thể coi được và mình muốn gửi lời xin lỗi đến anh Kalim mình xin lỗi lại anh Kalim là bởi vì mình à, mình không có đủ can đảm để nói ra cho anh Kalim biết về sự thật về mình nên là mình rất là xin lỗi anh Kalim về chuyện đó và mong là anh Kalim sẽ một ngày nào đó anh Kalim sẽ tha thứ cho mình và anh Kalim sẽ vượt qua được cái uh, cú sốc lần này để có thể uh, tha thứ được cho mình sau tất cả những gì mà mình đã uh, gây ra và mình đã làm tổn thương đến anh Kalim và mình hy vọng là sau này anh Kalim sẽ tìm được một cái uh, một cái hạnh phúc mới của anh Kalim để anh Kalim có thể tìm được nhiều những cái niềm vui trong cuộc sống á thôi bây giờ mình phải đi đây một ngày nào đó nếu như mình còn đủ uh, duyên và mình còn đủ phước báu và mình còn đủ những cái uh, may mắn để mình có thể quay trở lại thì lúc đó mình sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện của mình nha thì bây giờ mình phải đi thôi tạm biệt mọi người nha tạm biệt anh Kalim